Mm. Isi loko yang mini rumpun yang kodoko Bang nan lumbin nido Baby ngeti ginda dote lili yolo Marisa kongilo kogile lobela Mojuk sa kongjelong kejoloji pajola kinan nyeye judong Dokendi tinan kokondik be mamalik benari lo sukelo Baby nikodo susi medi kwele nang ban yalla Kodo bang nang uman Deli liot di lele kalak belo lalai kole Baby nan dek do Nadi na windi do Kondi kuwe ni ule Disida ni kodo Disida ni kodo ndo mimi ndilo kokata nkitikindo malisia nago anabundo logo ndukamere kokito ngegetu logo yominirumbo nyakudo kubong na lumindido meli nakerele pakinda kune mukunyi lebido mindiyo tuwegindila ndiyangoludo mimi ndilo kokata